Vâng, thưa các bạn là với giống lúa à, VNR88 thì à, cái tỉ lệ đẻ nhánh của nó cũng à, à, bình thường như là những dòng lúa khác và ngày hôm nay thì sau đây thì chúng tôi sẽ nhổ một phóng lúa lên để cho các bạn xem là cái tỉ lệ đẻ nhánh của nó ra sao chứ Máy quay cảm ơn rồi đấy. Nào, anh được dạ. ừ, Đây. thưa các bạn là khi nhổ thì kéo theo một cái đếm đi. cái tảng bùn như thế này. Ừ, một vâng. đây. 2 này, 3 này, 4, 4 này, 5, 5 này, 6, 6 này, 7, 7 này, 8, 8 này, 9 này. Đâu, cây đây hai cây rồi. rồi. 9 này, 9, 10, 10 11, 12, 13, 14 rảnh. 14 rảnh trên một khóm. Đấy. Và cây lúa này thì các bà là bà nhận xét về cái thân của nó thế nào? Nó có tươi mà. Đây các bạn này. Cái thân này nó có tươi mà. Tươi thân, không sâu bệnh. Vâng, đây các bạn này thân của nó rất tươi như này đây và cây nó rất to cây như này đây chúng tôi có thể bóc để cho các bạn thấy là cây nó to cây như thế này nó to như thế này những rảnh đấy những rảnh cái nó to như này đây nó to này nó to và đều to đồng đều và 3 tháng 7 thì nó được 2 tháng được uh, 3 2 tháng 3 ngày 2 tháng 7. được 63 ngày sau 63 ngày thì dự tính là sẽ ừ, đến uh, đến 20 tháng 8 là 20 tháng 8 thu hoạch, thu hoạch đúng không? Ừ. Giống R um, giống V v e n VN VN R 88 Việt Nam ấy, Việt Nam R 88. VR 88. Thì đến 20 tháng 8 là thu hoạch. Là được 3 tháng rồi. Vâng thưa các bạn là ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với một ruộng lúa mà và cái ruộng lúa này là ứng dụng giống lúa mới ờ, của Trung tâm khuyến nông tỉnh Bắc Ninh à, phối hợp với um, hội nông dân của huyện Tiên Du, hội nông dân của xã Minh Đạo, à, cụ thể là um, hội nông dân của thôn Nghĩa Chỉ và ở trên diện tích là hai sào à, với giống lúa là vnr R88 à, của vụ à, chiêm năm 2020 à, được thực hiện trên ruộng của nhà ông của nhà bà Nguyễn Thị Tình và ông Nguyễn Công Trọng, Nguyễn Công Trọng là tri hội trưởng hội nông dân của thôn Nghĩa Chỉ xã Minh Đạo, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh à, và cái ờ, với cái giống lúa này thì ờ, được cấy vào cái ngày là 20 tháng 5 âm lịch của năm à, ờ, 2020 và ngày hôm nay là ngày 23 ngày 23 tháng 7, 7 năm 2020 thì có nghĩa là cái dụng lúa này đã cấy được là 2 tháng 3 ngày và chúng tôi dự định là sẽ được thu hoạch vào là 20 20 tháng 8 năm 2020 âm lịch và ờ, thưa bà Nguyễn Thị Tình thì bà có thể cho biết là à, cái ruộng lúa này thì mình đã bón phân như nào ạ? Bà bón những cái gì ạ? À, à ruộng lúa này là, là chúng tôi là bón à, do ruộng là hậu bón được à, 10 cân silic một xào vâng. và 5 cân con cò. Wow. 5 cân cò. 10 cân silic. 3 cân con cò đến 5 cân, 3 cân. Vâng, 10 cân silic loại này các bạn nhé, tức là bằng hai túi 10 cân, cân silic. Vâng. Với lại và... 3 cân đạm 3 cân đạm 3 cân đạm với lại 5 cân à, con cò Vâng um, Cụ thể là bón nốt thì mình bón thế nào ạ? Bón nốt thì à, bón à, à, 5 cân silic 5 cân silic 5 cân silic với lại à, Cho bón nốt thì thế rồi nhỉ 5 cân silic Vâng Đến 5... lúc bón thuốc đợt 1 thì 5 cân con cò và 3 cân đạm Vâng Đến à, mới lại 5 cân silic nữa Vâng đúng rồi Tức là trên diện tích là hai sào các bạn nhé thì ờ, bà Tình đã bón là 5 cân Sinic à, và đến và ba cân con cò phải không ạ? Ừ, ba cân con cò. ba cân con cò. Trên một xào. Vâng, trên một xào. Trên một xào phải không ạ? Vâng. Thế và đến giai đoạn ờ, thuốc 1 thì bà lại bón tiếp là 5 cân Sinic ờ, và ba cân đạo Và giai đoạn thuốc nằm đồng thì bà có bón thêm cái gì không ạ? Bón thêm uh, mấy cân kali. Kali khoảng mấy cân ạ? độ 4 cân kali 4 cân kali cho một xào vâng và từ đó đến nay thì bà có phải bón thêm một cái gì nữa không ạ không chưa không bón thêm gì vâng thế là ừ, vì là do cái ờ, vùng đất này nó hẩu cho nên là à, bà Tình đã bón tới 10 cân Sinic loại túi 5 cân tức là dùng hai túi loại túi 5 cân à, cộng với 3 cân ờ, con cò và 3 cân đạm à, và 4 ừ, cân kali 4 cân kali để trên cho diện tích thêm một xào và sau đây thì à, mình có thể nhận xét về cái lúa này ạ à, Vâng thưa bà thì đến thời điểm này còn một tháng nữa mới được thu hoạch Thì bà nhận xét về cái lúa này như nào? Lúa này năm nay thì à, hiện thời bây giờ là lúa à, tươi cây, à, rễ dài, à, bông to vâng, Còn không biết sau này là, là thế nào còn sâu bệnh thế nào Thì còn hiện thời bây giờ là phải rễ nó dài, bông nó to mà cây tươi Cây tươi Không có à. thấy mầm bệnh, sâu bệnh gì cả Vâng Ờ, ở đây mình đã phun mấy lần thuốc bảo vệ thực vật ạ? Mới phun một lần, phun một lần. Vâng. Phun một lần hôm uh, gọi là nó nằm đồng, nam vâng. đồng phun cho đỡ tròn cả, ăn à, nó tròn cái đấy nằm đồng thì là phun cho đỡ sâu tim. Vâng, tức là mình với lại à, khô vằn. Vâng, tức là mình phun để cho nó phun phòng thôi phải không ạ? phòng. Chứ còn nó, à, nó chưa có biểu hiện của sâu bệnh thì chưa phải. Vâng. Thế và cho đến ngày hôm nay thì bà nhận xét là tình hình sâu bệnh ở đây thế nào? Sâu bệnh hiện thời bây giờ thì chưa thể có được sâu. Vâng. còn tự tính là đến 10 à, ngày nữa một tuần nữa vâng. À. chúng tôi sẽ phun một đợt nữa à. để phòng trừ dày và khô vằn à. tức là để, để dày khô vằn và đạo vâng. của bông vâng. thế và sau đây thì à, bà nhận xét về cái tỷ lệ để nhánh thế nào mình vừa nói mình vừa đi lên để yeah. Dạ. mình sẽ nhổ một khóm lúa cho bà con xem nhé rồi không lạ lắm Vâng thưa các bạn là với giống lúa RV à, VNR88 thì à, cái tỉ lệ đẻ nhánh của nó cũng à, à, bình thường như là những dòng lúa khác à, và ngày hôm nay thì à, sau đây thì chúng tôi sẽ nhổ một khóm lúa lên để cho các bạn xem là cái tỉ lệ đẻ nhánh của nó ra sao nhé. Máy quay cảm ơn rồi đấy. Nào bây giờ không? Dạ. Ui. Ê. Ừ, đây. Đấy thưa các bạn là khi nhổ thì kéo theo đếm một cái đếm đi. cái tảng bùn như thế này. Một vâng. này, hai này, ba này, bốn này, năm, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này. Đâu? Cây đấy hai cây rồi. Chín này. chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn rảnh. mười bốn rảnh trên một khóm. Đấy. Và cây lúa này thì và là bà nhận xét về cái thân của nó thế nào? có tươi không ạ? Đây các bạn này cái thân này nó có tươi mà tươi thân không sâu bệnh vâng đây các bạn này thân của nó rất tươi như này đây và cây nó rất to cây như này đây chúng tôi có thể bóc để cho các bạn thấy là cây nó to cây như thế này nó to như thế này những rảnh đấy những rảnh cái nó to như này đây nó to này nó to mà vâng. đều to đồng đều và đây khi mình cầm cái tất cả cái cổ bông nó bằng nhau như này thì bà đánh giá cái cái cái um, thứ nhất là cái đẻ nhánh nó tập trung không và cái chỗ nó có đồng đều không ạ đẻ nhánh tập trung là chỗ tập trung chỗ đều như nhau này vâng chỗ đều cho nên các bông tương đối đồng đều các bạn này đồng đều. đấy và sau đây ta nhận xét sang cái lá à, vâng với cái lá lúa mà dùng à, phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang thì tại thời điểm này là còn một tháng nữa mới thu hoạch bà nhận xét về cái lá này như nào lá dày mà to Lá dày to Thẳng lá thằng lá Cho đến tại thời điểm này thì lá nó vẫn cứ đứng sựng như thế này ừ. Nên nó cứ đứng sựng như này các bạn này Đấy Và đây không có cái biểu hiện gì của, của sâu bệnh cả Đấy Và những cái bông Thì bà đánh giá về cái bông của nó thế nào? Bông to mà đều nhau Đây ờ, Máy quay có thể chĩa vào đây Máy quay vào đây Đây các bạn là bông nó to như này thì mình có thể cho thấy là bông đây to dài đều dài đều và cái màu màu mã của nó thế nào màu mã của nó có có đẹp không ạ màu đẹp tươi tươi mà tươi tươi dẻ lúa tươi dẻ lúa đúng không và các nhánh của nó này các nhánh bà nhận xét về cái nhánh này thế nào ừ. cái nhánh của nó bà nhận xét là thế nào nhánh nhánh, nó. nhánh dài đều đẹp đây nhánh dài đều và à, tôi có thể ngắt một bông lúa bất kỳ để cho các bạn xem xem là cái cái um, không chỉ trên cây lúa đó mà những cây khác đây máy quay đúng đây đây các bạn nhé đây tôi có thể ngắt một trong này có thể có những bông dài hơn nhưng mà tôi ngắt một bông này thôi đấy đây và dự đoán trên bông này nó có khoảng bao nhiêu hạt trăm nhiều nhiều hạt rất nhiều ừ. và và đây này các ừ, cái cái nhánh của nó rất rất là dài nhánh dài dày nhánh dày nhánh hạt là dày hạt dày hạt tươi à, tươi và tại thời điểm này thì chưa thể nói là cái tỷ lệ mẩy được ừ. và sau khoảng độ à, khoảng 20 ngày nữa thì à, khi mà lúa đỏ đuôi thì công ty của chúng tôi sẽ đến đây để à, chúng ta sẽ ừ, cùng nhau để kiểm tra xem là cái tỷ lệ à, hạt mẩy trên bông như thế nào xem là cái à, và cái ừ, nó chín có đồng đều không và so với xung quanh thì uh, vừa là giống lúa mới vừa là dùng phân bón silic thì xem là có được thu hoạch trước thời vụ không nhiều không đấy thì uh, bà cũng giúp ờ, chúng tôi để chúng tôi hoàn thành cái công tác là mô hình này và mình có thể đối chứng sang bên cạnh một tí thôi ạ cùng giống à, VN R88 các bạn nhé nhưng ở bên này thì ờ, không, bón phân silic cho nên lá nó lá nó như lá nào nó nhỏ hơn này lá nhỏ hơn và lá rối lá hơn rối lá do tính chất bón đạm nhiều cho nên nó rối lá và cái ờ, chỗ và đánh giá là cái chỗ này nó thế nào chỗ thì rễ không đều rễ không đều rễ dài rễ ngắn vâng chỗ không đều rễ dài rễ ngắn và có nhiều cái biểu hiện của sâu bệnh đúng không ạ đây mình có thể máy chiếu trên một cái diện rộng cho bà con nhìn thấy tức là chỗ không đồng đều à, ré thì ngắn và lá, lá thì lá, dối dối lá hơn dối lá hơn không thẳng vâng không thẳng lá và cây thì à, mình vào đây tức là do là cây là thừa đạm các bạn này đây này thừa đạm này đấy thừa đạm cho nên là xanh đen xanh đen như thế này và Gốc có đen vâng và hiện có tượng khô vằn à hiện tượng khô vằn đâu ạ ở đây đây các bạn này đây này đây đây các bạn này đây đây hiện tượng khô vằn đây này đấy là có hiện tượng khô vằn và và bà có thể rổ dùng chúng tôi một khóm lúa này đến không chung là không đây đây cứ nhổ nhổ luôn một khóm đi ạ ừ. ôi đây đây chị cầm cái đấy em cầm cái này nhá đây chị thử đếm cầm cái này để đếm xem đây chị sẽ đếm cái xem là, dạ. cái bên cầm, đó cầm lên. bao nhiêu. Dạ. Lên. Vâng. 2 3 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12, 13 rảnh. 13 rảnh. Ừ. Vâng. 13 nhưng mà rảnh lá nó không đều nhau. Vâng nó đều và bông cũng không đều bông không đều bông vâng. ngắn hơn này vâng. lá xấu hơn này lá xấu hơn thân có vẻ biểu thân đen của bệnh nhưng có bệnh hơn này phần dưới phần dưới nó đen đen đấy phần cái thân này nó đen này nó không được vàng cây như là cái bên uh, dùng phân xinic này đây đây các bạn có thể thấy là cái bên cái lúa dùng phân xinic thì nó vàng như thế này nó vàng đây nhưng mà bên này nó đen cái gốc như này và nó có biểu hiện của sâu bệnh và từ cái lá những cái lá như thế này nó đã bị vàng rồi này đã đã bị úa úa cái kiểu như là khô vằn bị khô vằn đấy thế và bây giờ ta so xuống để xuống đất đi ạ để đất đi đấy vâng bà chụm lại cái cây lúa à, bà thấy cái cây lúa này so với cái cây này thì thế nào Cả hai cây riêng nhau đây, hai cây riêng nhau nhé đây bà thấy hai hai cây này nó như nào đây để cái đây đó đây ờ, đây đây bằng đây bằng, bằng đây hai cây này thì như nào một cây bên phải tôi dùng phân rồi hơn này vâng. rễ không đều rễ không đều biểu hiện cả sâu bệnh thân đen lá nhiều mà ờ, chắc là hình như đâu mà bông thì không đồng đều phải không ạ à. vâng bông không đồng đều gặp ờ, bọn em những cái lá kia ra cái cái, cái, cái lá sâu rồi à? những cái lá đây đây này thì giữ giữ em cái thân này chị chị đứng luôn thôi đứng vào đây giữ thấp một số một chút đấy đấy, đấy đúng rồi đây thưa các bạn làm cái lá bên này nó đã có những cái biểu hiện là bị khô đầu lá bị khô đầu lá khô mép lá đấy ờ, đây những cái lá tiếp tục những cái lá bên này thế đây đã có bệnh rồi đã có bệnh rồi dạ. đây đây đây những cái lá như thế này đây các bạn này có nhiều lá là bị rồi lá này bị bị khô lá bị um, kiểu như đốm sọc vi khuẩn vậy kìa đây này khô lá để đốm sọc này thế và có nhiều biểu hiện của sâu bệnh thế và bông thì nó không dài đồng đều còn ở đây thì đây cây lúa của chúng ta đây các bạn này trong veo trong veo đây lá đây cây không. của chúng ta thì đánh ờ, nhận xét hình như là theo tôi nhận xét đây là thấy là cái ờ, bông này là nó lên cao mà lá nó là dựng nhưng mà ở đây là lá nó lên cao bông lại thụt xuống dưới đúng không lá đúng rồi. rồi lá đúng à, và dưới mà sau mà cái bông tỷ lệ bông ở phía dưới nó ngắn cái bông ở phía phía dưới này nó thấp hơn là cổ cái bông, bông cao hơn, hơn. đúng không vâng. cái cái cái cái cái ờ, bông lúa của mình nó ở từ cổ bông lên ờ, trên kia là rất cao nhưng ở đây lại thấp hơn nhiều đúng không bông lúa thì cao à. lá lúa thì thấp à. đấy nhưng bên này thì lá thì cao nhưng bông lại thấp bông lại thấp và chị và lạ đây, rồi đây đề nghị máy quay vào đây đây này có những cái bông nhiều bông thì, kẻ bông này. và bây giờ nó vẫn chưa đây này nó vẫn chưa còn chỗ thoát hết đây, chiếu gần vào đây chị giữ em cái chị giữ, chị giữ cả cái cây đi để em thì bỏ cái bông này ra thôi đây nó vẫn chưa chỗ thoát hết như thế này thì khi mà những cái bông cái khi mà những cái bông cái này nó chín chín rồi thì những cái bông này nó vẫn còn xanh cho nên là nó sẽ bị phần này bị lép lửng thế nhưng cái này thì bà nhận xét là sau này liệu chỗ đồng đều chỗ đồng đều vâng thế và bà có thể uh, dự đoán sớm với cái ruộng núi như này thì sẽ năng suất được khoảng bao nhiêu ạ nếu mà không à, bị dày không khô vằn mà bình thường như này có khả năng là phải được nếu bình thường mà như thế này mà cứ thấy là vàng không bị bệnh tật sâu bệnh gì vâng. hoặc là không giấy gì thì phải khả năng phải ba tạ một xào ba tạ một xào vâng và xin lúa như này vâng à, xin chúc mừng bà Tình và mong muốn là bà à, sau đây thì bà cũng phổ biến cho bà con ở đây để dùng cái phân Sinic ứng dụng trên à, không chỉ là dòng giống mới mà cả giống lúa à, truyền thống đang dùng à, đang trồng và mong muốn cho bà con ở địa chỉ Minh Đạo được một vụ lúa làm đến bội thu và bà có thể cho cái số điện thoại của mình được không ạ? Số của tôi là 0352 301 759 à, à bà có thể nói về cái địa chỉ ở đây địa chỉ Minh Đạ Tiên Du Bắc Ninh vâng à, cảm ơn bà à, và các bạn ơi chúng tôi sẽ Đẹp um, theo sát cái dụng lúa này cho đến tận cái lúc mà thu hoạch à, để à, xem là cái à, chúng tôi có thể là sẽ bố trí để đặt điểm đặt điểm để đối chứng với những cái ruộng lúa bên cạnh để xem là cái à, tỷ lệ của cái cái, cái so sánh cái năng suất giữa cái lúa mới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 giải đáp cho các bạn và cảm ơn bà và xin hẹn gặp lại vào lúc ờ, chuẩn bị thu hoạch ạ. Dạ.